cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này. Bác cứ xem hết video, có gì cần tư vấn các bác cứ alo cho em. Số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn Zalo với em, em sẽ tư vấn cho các bác. Và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép sẽ được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này để cho bác nào mà chưa biết đến nó các sẽ hiểu hơn về cái cách chơi cũng như cái sự hiệu quả mà mang lại cho các bác đây đây cái nắp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 như thế này thì em sẽ là đánh gì các bác này thì chắc chắn là em sẽ đánh tài rồi nha các bác nha này được chưa ạ thì xác không các bác có con 2 tiếp tục có con 6 chén này em lại tiếp tục đánh tài các bác nha đây chính xác chưa ạ thế này con 3 này con 5 này 3 với 5 đã là 8 rồi thế này tiếp tục em lại đánh tài tiếp các bác nha chính xác chưa ạ cái này à, thì ba con nhất ba con nhất bão nhất rồi bão nhất thì đánh gì các bác bão nhất thì đánh xỉu đúng không ạ đây bão nhất luôn các bác thấy đúng không chuẩn không ạ chén này có con 5 này con 6 này chén này có hai con 5 và bốn con 6 mình lại đánh tài các bác nhá đây hai con 5 và một con 6 chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài chén để cho các bác cảm thấy